Ok, chào tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình Đến với chuyên mục rèn luyện thói quen đọc sách hàng ngày á Thì um, cuốn sách tiếp theo mà mình muốn review cho tất cả mọi người á Đó là cuốn Tư duy nhanh và chậm Nên hay không nên tin vào trực giác của tác giả Daniel Kahneman uhm, Nhưng mà trước khi đi tiếp với video của mình thì sẽ là không liên quan nhưng mà cũng rất là liên quan luôn đó là nếu mà các bạn cảm thấy thích video của mình thì đừng quên hãy like share cũng như là đăng ký kênh của mình nha cái này thì mình không có ép vì mình ép cũng ép không có được mình chỉ nhắc sự trường hợp mọi người quên thôi đó cảm nhận đầu tiên á thì là nó dày à, và lại là một cuốn sách liên quan tới người do thái nữa vì trước đó thì mình đã đọc qua một quyển đó là trí tuệ do thái um, mình cảm thấy là người do thái họ rất là tài luôn từ cái phương pháp giúp ghi nhớ mọi thứ một cách nhanh chóng cho tới cái tư duy của họ trước tiên thì mình sẽ giới thiệu đôi nét về tác giả Daniel Kahneman ông là một nhà kinh tế học cũng như là tâm lý học người Mỹ gốc Israel ông nổi tiếng với những cái công trình nghiên cứu về tâm lý học đánh giá và đưa ra quyết định và mình rất là thích đọc những cái quyển sách liên quan tới tâm lý rồi mình cũng tò mò về cái lý do mà tại sao tác giả của chúng ta Daniel Kahneman lại có niềm đam mê và đi theo con đường nghiên cứu về tâm lý học nên đã tìm kiếm tư liệu trên mạng và đây là những gì mình tìm được trên mạng Lúc đó khoảng năm 1941, đầu năm 1942 Người Do Thái phải đeo ngôi sao David và tuân thủ sự giới nghiêm là 6 giờ tối Tôi đi chơi với một người bạn theo đạo cơ đốc và đã về trễ Tôi lộ mặt trái chiếc ốc len màu nâu ra ngoài để đi bộ về nhà qua vài dãy phố khi đang đi trên con đường vắng, một người lính đất tiến lại gần tôi. Người đó mặc bộ đồng phục màu đen mà tôi được dạy là phải sợ, phải biết sợ hơn so với bất kỳ kẻ nào khác. Đó là bộ quân phục chỉ dành cho lính đặc chủng SS. Càng lại gần anh ta, tôi càng cố đi thật nhanh. Tôi nhận thấy anh ấy nhìn tôi rất là chăm chú. Sau đó, anh ra hiệu cho tôi, bế tôi lên và ôm tôi. Tôi đã sợ rằng anh sẽ nhận ra ngôi sao bên trong chiếc áo nhưng người đó nói với tôi bằng tiếng Đức. Dường như lúc đó anh rất là xúc động. Khi đặt tôi xuống, anh mở ví, cho tôi xem ảnh một cậu bé và cho tôi một ít tiền. Tôi về nhà và biết chắc hơn bao giờ hết rằng mẹ tôi nói đúng. Con người vô cùng phức tạp và thú vị. Sau khi tìm hiểu đôi nét về tác giả thì chúng ta hãy đi tiếp với cuốn sách là miêu tả đôi nét về cuốn sách ha thì nó dài nặng ừ, Bên trong quyển sách sẽ có 5 chương bao gồm là chương 1 hai hệ thống chương 2 suy nghiệm và sai lệch chương 3 là tự tin thái quá chương 4 là những lựa chọn và chương 5 hai bản thể uhm, khi mà cầm quyển sách trên tay đọc cái tựa là tư duy nhanh và chậm thì mình cảm thấy nó nó khá là mơ hồ nó khá là trừu tượng nào ngờ khi mà đọc kỹ vào thì đọc sâu vào thì um, khó đọc thật có những đoạn mình phải tập trung dữ lắm phải đóng kín cửa phòng không có bất kỳ âm thanh từ bên ngoài nào tác động vào cũng như là khi mà đọc á, là không phải cứ đọc lèo lèo lèo lèo như đọc báo mà bạn phải đọc rất là kỹ rất là tập trung luôn đọc mà nghe được âm thanh trong đầu luôn ấy ừ. và còn một điều nữa là cuốn sách giúp tập cơ tay rất là hiệu quả vì nó nặng bây giờ bước vào nội dung chính ha bạn nghĩ chúng ta lý trí bao nhiêu phần trăm bạn có tin vào trực giác của mình không um, mình có một cái thói quen á là khi mà chọn một quyển sách thì ngoài xem review trên mạng thì mình sẽ đọc thật kỹ cái bì sách cái bì mô tả của quyển sách và bì mô tả của quyển sách này có một câu là mình rất là ấn tượng luôn đó là con người chúng ta đầy lý trí và quyết định mọi việc một cách có suy tính cẩn thận là hoàn toàn sai lầm nó như một cái tác vào mặt mình vậy đó <laughs> um, cuốn sách sẽ làm rõ những cái góc khuất trong việc ra quyết định của chúng ta một quyết định mà bạn nghĩ là bạn đã lý trí rồi bạn đã cân nhắc kỹ rồi thì ra cũng sẽ có những cái tác nhân bí ẩn trực tiếp nhúng tay vào việc ra quyết định của bạn đó rồi những cái sai lầm trong tư duy nè trực giác nè rồi những cái hiệu ứng tâm lý ừ. tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng làm quen với hai nhân vật chính xuyên suốt với chúng ta trong quyển sách này đó là hệ thống 1 và hệ thống 2 um, hệ thống 1 là tự động hệ thống 2 là cần sự khơi gợi để hoạt động như như là khi mà hệ thống 1 gặp khó khăn á, thì sẽ gọi vậy sự giúp đỡ của hệ thống 2 lấy ví dụ là bài toán 1 cộng 1 đi đơn giản như vậy thì hệ thống 1 có thể giải quyết ừ. rồi à, không cần quá nhiều sự chú ý cũng có thể chạy thẳng về nhà mà trong đầu vẫn nghĩ là ừ, hồi về ăn cái gì ta đó là hệ thống 1 chịu trách nhiệm còn bài toán 17 x 24 đi bạn đâu thể tính nhẩm ra được đâu phải không đó đó thì lúc đó bạn phải dùng hệ thống hai hệ thống từng từng lớp lớp suy nghĩ để có thể giải quyết bài toán đó rồi uh, như dò đường đến một cái địa điểm mà trước đó bạn không hề đi tới đi thì cũng cần sự nỗ lực hỗ trợ của hệ thống 2 hệ thống 2 thì đảm nhiệm sự tự chủ của chúng ta một phần nữa là trong sách có những cái thí nghiệm mà mình rất là tâm đắc luôn ví dụ như là thí nghiệm Muller-Lyer thì nó giúp cho người đọc hình dung rõ hơn, củng cố rõ về cái um, hệ thống 1 và hệ thống 2. Đây. Thoạt nhìn thì mọi người sẽ nghĩ là đoạn thẳng thứ hai sẽ dài hơn đoạn thẳng thứ nhất, phải không? Đó là do hệ thống 1 luôn thường trực và không thể bị tắt đi nhưng nếu mà nhìn kỹ hơn, á, bỏ sự nỗ lực ra mà phân tích thì ta sẽ nhìn thấy hai đoạn thẳng dài bằng nhau. Chỉ là khác là khác cái vẫy thôi. Và cái sự nỗ lực đó là nhờ gọi dậy hệ thống 2. Rồi các bạn có để ý là khi mà chúng ta làm một việc gì đó đòi hỏi sự nỗ lực á, như là mình thì soạn content cho video, các bạn thì có thể làm học bài thì chúng ta đều có xu hướng á, là làm việc 5 phút lướt Facebook ngàn lần không? đó là do khi mà hệ thống 2 đang bận rộn thì hệ thống 1 sẽ tranh thủ tác động vào hành vi của chúng ta cám dỗ chúng ta đó là điều thú vị mà khi mà mình đọc sách thì mình biết được đó và chúng ta rất là dễ bị những cái yếu tố bên ngoài tác động vào việc ra quyết định của chúng ta dù chúng ta đã nghĩ là cái quyết định của chúng ta là lý trí rồi chính tác giả cũng nói là chúng ta có một cái khả năng là chúng ta hầu như vô chi trước sự vô chi của chúng ta rồi những cái um, hiện tượng hiện tượng tâm lý trong sách mà mình cực thức luôn như là hiệu ứng mời nè hiệu ứng hào quang nè ngay cả những thầy cô mà nghĩ là mình minh bạch nhất không hề thiên vị thì một điều đáng buồn là họ cũng thiên vị một cách vô thức đó ngay cả tác giả cũng thừa nhận việc đó khi mà nhìn lại quá trình khi ông mới làm giảng viên ừ, rồi um, quy luật số nhỏ nè mẫu số quá nhỏ để chúng ta có thể đưa ra bất cứ kết luận nào đừng rơi vào bẫy rồi hiện tượng mở neo rồi um, khi mà chúng ta ra quyết định đó, thì chúng ta thường lờ đi hệ số gốc cả mình và bạn luôn đó ừ. để mình hỏi mọi người một câu nha giữa người đẹp và người không đẹp thì ai sẽ có tỷ lệ cao hơn có người yêu thì đương nhiên chắc chắn là mọi người sẽ um, sẽ nói là người đẹp liền rồi phải không suy nghĩ kỹ chưa suy nghĩ kỹ chưa hệ số gốc ở đây á, mà mọi người thấy á, là xã hội chúng ta mọi người nghĩ đi người đẹp hay người có nhan sắc tầm trung sẽ phổ biến hơn thì đương nhiên người có nhan sắc tầm trung sẽ phổ biến hơn chứ phải không thì ai phổ biến hơn thì tỷ lệ người đó nghiêng về người đó cũng sẽ cao hơn đó đó là một ví dụ mà mình rút ra được khi mà mình đọc hệ số gốc đó còn nhiều cái trải nghiệm Ờ, nhiều cái phần tóm lại của mỗi chương um, rồi um, những cái thuật ngữ tâm lý thú vị khác um. nhưng mà sẽ lý tưởng hơn khi bạn là người chủ động cầm quyển sách lên đọc và tiếp thu theo cách riêng của bạn um, đọc quyển sách tư duy nhanh và chậm để biết chúng ta sai rất là nhiều um, để biết rằng chúng ta sẽ hầu như đưa ra những cái nhận định khác nhau khi mà rơi vào những cái hoàn cảnh mà chỉ khi có đôi chút khác biệt thôi um và mình có một gợi ý dành cho tất cả các bạn khi mà đọc quyển sách này á đó là hãy nhớ và ghi chép lại những cái thuật ngữ trong sách vì nó hầu như liên quan tới nhau và nếu mà bạn quên á thì thì khó mà có thể nắm bắt được nội dung của cái chương đó thậm chí là qua chương sau cũng vậy ừ. ok video của mình tới đây là đủ dài rồi cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem hết video của mình nha mong rằng các bạn sẽ thích video này của mình ừ. và nếu mà thích thì hãy like share